Cô đố rèn luyện trí não tưởng dễ mà lại khó. Chúng ta cùng thử sức nhé. Câu 1. Sợi dây nào dẫn đến quả chuối? Đáp án, sợi dây số 2. Câu 2, ai là vợ của anh ấy? Đáp án là ra chen. Vì hình xăm của cô ấy giống trên ảnh cưới. Câu 3. Ai là họa sĩ thực thụ? Đáp án là Olivia, vì trên bức tranh có chữ ký của cô ấy. Câu 4. Ly nào nhiều nước nhất? Đáp án là ly số 4, vì khi bỏ các vật dụng, mực nước trong ly số 4 hạ ít nhất. Câu 5. Ai là người nói dối? Đáp án là người số một nói dối. Vì trên tay áo anh ta còn các vệt màu. Câu 6. Bạn có thể phát hiện ra chiếc giày của cậu bé không? Đáp án Câu 7. Tìm chiếc ô dù không có chủ Đáp án Câu 8. Bạn có thấy nhiếp ảnh da nước chỗ nào không? Đáp án Câu 9. Nhanh lên, hãy tìm chiếc nhẫn cưới giúp chú rể nào. Đáp án Câu 10. Ví của người đàn ông ở đâu vậy? Đáp án Câu 11. Bạn có thấy quả bóng ở đâu không? Đáp án Câu 12, bạn có thấy hòm kho báu chỗ nào không? Đáp án Câu 13, bạn có thể nhìn thấy con cú không? Đáp án Câu 14, con bướm ở đâu vậy? Đáp án Câu 15, hãy thử tìm con nai đang ở đâu? Đáp án Câu 16. Tìm chiếc kính bị mất Đáp án Câu 17. Hãy tìm chú chó Đáp án Câu 18, hãy tìm con kỳ nhông đang ở đâu. Đáp án Câu 19, con cá sấu ở đâu? Đáp án Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.